hơi lông bông Nhưng mà chị nói thiệt là em có dám không Ê em ơi em có đang đói không Nếu mà em đang đói thì em ăn chị đi love Poland. Poland. I love Poland. Why? I love Poland. Con nhỏ này, em có bị thần kinh không vậy? Gì chứ thì sao? Đang bực muốn chết luôn đây nè. Ơi, anh phải nói với em mấy lần nữa. Người ta thì đẹp nghiêng thùng đổ nước, còn em nghiêng thùng đổ rác thì có. Rác cũng có giá của rác, một ngày không đổ rác Phụng thiên thừa thận, hoàng đế thừa mực, không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài một gan, sòi chua mà cốc cũng chua, đến khi hết mồi, cốc sòi sơi luôn, sông sâu còn có kẻ dò, nào ai lấy thước đi đo độ cồn, gọt. Hiền lắm, một chiếc lá rơi cũng làm cho em hoang sợ, à. còn kiện nó cắn em, em sẽ lấy nhẹ nó ra à. thôi, à. em sẽ bò nó cho nó về ồ, sau đó em đốt luôn một ồ about that girl The one I let get away I keep saying no The way that is better than it's supposed to be And I keep saying no There's gotta be a way Tôi là Quang với đánh đồng nhưng khi một mình thì lại không đó mà Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng tôi viết tên anh chẳng có bô, hàng đêm vẫn nằm một mình điều thuốc trên tay hai bình rượu nếp để đời quên đi hết buồn đau lắm cơ hàn hôm nay mới đi làm em chào chị em lan Ồ, hôm nay mới đi làm mong chị bảo ban đi em hôm nay mới đi làm là sao ta nói chung là em đau nhìn thấy tôi rác ở kia không nhặt lên vẫn còn tiếng nói chuyện vẫn còn tiếng nói chuyện tôi chưa thấy một cái lớp nào như cái lớp này tiết chủ nhiệm mà các anh chị còn ồn ào mất trật tự như thế này thì tôi không hiểu được là các tiết khác các anh chị như thế nào nữa đây tập trung hết lên bảng của tôi đừng để nhắc thêm một lần nào nữa ông tròn mắt lên làm gì ủa tôi đâu trợn mắt đâu mắt tôi vậy đâu ồ vậy hả ờ vậy ông trợn mắt lên làm gì tôi chả trợn mắt gì cả tôi nói chuyện rất bình thường thì tôi cũng nói chuyện với anh rất là bình thường làm gì ô ờ, làm gì chẳng làm gì ờ tôi cũng chả làm gì cả ừ. liền trời đi tâm đi rừng và nương xanh đã lên rồi ai yeah.